Hello các bạn, quay trở lại cùng với các bạn Vừa rồi thì mạng yếu quá, bây giờ chị đã chuyển sang dùng 3G à, để phát trực tiếp lại cùng với các em rồi đấy Không biết là các bạn đã có thể quay trở lại và xem tiếp phần phát trực tiếp này chưa Bởi vì như đã hứa dù như thế nào thì buổi trưa ngày hôm nay cũng sẽ phát cho xong cùng với các bạn về cái phần ôn tập của chúng mình Thế nên là bây giờ nếu như mà các em đã có mặt ở đây rồi thì hãy gửi lời chào tới chị để chị biết nhá Được không ạ? <laughs> Trời ơi mạng lag quá các em ạ Bây giờ còn Máy tính của chị còn không cả vào được luôn ấy Đấy Khổ khổ là như vậy Không không cả vào được luôn ấy chị phải bật 3G lên chị cũng không biết là nó sẽ nó sẽ kiên trì được đến bao giờ đâu nhá nên là thôi cứ kiên trì được đến bao giờ thì kiên trì nhá các em nhá túm lại là như vậy bây giờ quay trở lại này chúng mình đang cùng với nhau nói về vợ chồng A phủ của nhà văn Tô Hoài đồng ý không ạ chúng ta đã thừa nhận với nhau rằng là Tô Hoài là một trong số những nhà văn được biết đến trong nền văn học Việt Nam hiện đại với một cái sức sáng tạo vô cùng dồi dào kèm theo đó là một khối lượng tác phẩm đồ sộ đây cũng là một nhà văn mang trong mình cái vốn hiểu biết phong phú, đặc biệt là về những phong tục tập quán của những vùng miền khác nhau. Đối với Trần Đăng Khoa thì Trần Đăng Khoa còn à, đưa ra một cái nhận định rằng là Tô Hoài chính là một nhà Hà Nội học Bởi vì khi mà nhà thơ này nói chuyện với tác giả Tô Hoài ấy Thì những cái kiến thức mà Tô Hoài biết về Hà Nội ấy Là những cái kiến thức mà rất là khó có thể tìm thấy trong một cái cuốn sách nào Thế nên là Trần Đăng Khoa đã gọi Tô Hoài là nhà Hà Nội học Chị đang nói với các em đề tài mà tác giả này thường lựa chọn đó là đề tài viết chuyện cho thiếu nhi và viết về người lao động. Đó có thể là người lao động ở ngoại thành Hà Nội hoặc là người lao động Tây Bắc. Đồng ý chưa nào? Nhá. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng quay trở lại với cái kiến thức về tác phẩm này. Chị muốn hỏi các bạn một chút là không biết các bạn có còn nhớ là tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài được viết trong thời gian nào không? Nếu như các bạn không nhớ thì để chị nhắc cho các bạn nhớ nhé. Đó là năm 1952 Đây là thời điểm mà nhà văn Tô Hoài đã theo bộ đội vào giải phóng Tây Bắc Và trong cái chuyến đi thực tế dài 8 tháng này Tác giả đã cùng sống, đã gắn bó nghĩa tình với đồng bào các dân tộc miền núi cao Tây Bắc và chính cuộc sống của đồng bào miền núi đã khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho nhà văn. Để nhà để Tô Hoài đã hoàn thành 3 truyện ngắn in trong tập truyện Tây Bắc vào năm 1953. Đó là tập truyện Tây Bắc với ba truyện ngắn Vợ chồng A Phủ, Cứu đất cứu mường và mường dơn. Đây chính là cái phần mà chị nói với các em về hoàn cảnh ra đời của vợ chồng A Phủ Các bạn sẽ hết sức lưu ý giúp cho chị nhá Được không nào? Nếu như nói về những cái nội dung chính mà chúng mình cần đề cập trong vợ chồng A Phủ ấy thì có lẽ là nội dung chính quan trọng nhất mà chúng mình cần phải quan tâm đó chính là nhân vật Mỹ. Được không ạ? À? Đó chính là nhân vật Mỹ. Và khi mà tìm hiểu về một nhân vật thì giống như ở trên chị đã nói với các em rồi Trước tiên là chúng mình sẽ phải có cách giới thiệu về nhân vật này Đúng không? Cái thứ hai là chúng mình phải có cái phần khái quát về nhân vật này Đúng không? Lai lịch ngoại hình, đặc điểm tâm hồn tính cách Cái thứ ba là chúng ta sẽ có diễn biến tâm trạng của nhân vật này Đối với Mỹ ấy, thì cái diễn biến tâm trạng này nó kéo dài quá nó kéo dài từ năm này qua năm khác luôn ấy thế nên chị muốn là khi mà tìm hiểu về nhân vật mị thì chúng mình sẽ trọng tâm đi tìm hiểu về vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật này và cụ thể vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật này sẽ gắn với cụm từ đó là sức sống tiềm tàng các em nhé sẽ là sức sống tiềm tàng các bạn nhá đồng ý không nào sức sống tiềm tàng nhá. Thế thì ở đây đối với nhân vật Mỹ khi mà tìm hiểu về sức sống tiềm tàng ấy thì các bạn sẽ phải trọng tâm giúp cho chị trong một cái tiến trình. Ở đây chúng ta sẽ có là gì nhỉ? Đây là nhân vật Mỹ khi mà trước khi làm dâu nhà thống lý Bá Cha và sau khi về làm dâu nhà thống lý Bá Cha thì cái quãng sau này chính là cái quãng thể hiện rõ nhất về sức sống tiềm tàng của nhân vật này nhá. Các bạn lưu ý giúp chị thì chúng ta sẽ có đêm tình mùa xuân này, đêm tình mùa xuân này Chúng ta sẽ có đêm đông là cắt dây chói cho A Phủ này Lưu ý chưa? Đêm tình mùa xuân và đêm đông cắt dây chói cho A Phủ Thì nói chung ấy, khi mà đề đã ra vào vợ chồng A Phủ ấy Thì cái khả năng rất cao có thể là người ta sẽ cho các bạn một cái trích đoạn và trích đoạn này có thể là sẽ thuộc đêm tình mùa xuân hoặc là sẽ thuộc đêm mùa đông cắt dây chói cho A Phủ. Thì các em cứ bám sát vào cái phần kiến thức nền của hai cái phần này là chắc chắn các bạn sẽ làm được. Được không ạ? À? Chắc chắn là các bạn sẽ làm được. Lưu ý chưa? Nhá, lưu ý giúp cho chị Thì đây chính là gì ạ? Đây chính là cái phần gọi là nội dung chính nhất mà các em cần phải ôn Và cần phải ghi nhớ khi nói về vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài Rồi, chúng mình sẽ cùng tiếp tục nhé Đấy là vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài Bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với chiếc thuyền ngoài xa Nếu như các bạn vẫn còn nhớ thì ở các buổi trước ấy Chị đã chia sẻ với các em về kiến thức của chiếc thuyền ngoài xa rồi Khi mà chia sẻ với các bạn kiến thức về chiếc thuyền ngoài xa Thì chị cũng đã nói với các bạn là Chị đã chia sẻ về hai cái phát hiện của người nghệ sĩ Phùng này À chị đã chia sẻ với các bạn về gì nhỉ Nhân vật người đàn bà hàng trài này Và rõ ràng đây chính là hai cái vấn đề quan trọng nhất mà chúng mình cần phải tìm hiểu rồi Chứ làm gì còn vấn đề nào quan trọng hơn chúng mình cần phải tìm hiểu nữa đúng không Nhưng mà trước tiên chúng ta sẽ cùng nói về tác giả Nguyễn Minh Châu nhé Trước tiên chúng mình sẽ cùng nói về tác giả Nguyễn Minh Châu Các bạn có còn nhớ gì về tác giả Nguyễn Minh Châu không ạ? Nào các em ơi, các bạn có còn nhớ gì về tác giả Nguyễn Minh Châu không nói chị nghe? Có còn nhớ gì về tác giả Nguyễn Minh Châu không ạ? À, là một trong những đại diện xuất sắc của nền văn học mới, được đánh giá là bậc khai quốc công thần của triều đại văn học mới. Và Nguyễn Minh Châu trong nền văn học khi tiến hành đổi mới cũng đã trở thành người mở đường tinh anh và đầy tài năng. Được không ạ? Ý số 1 nhé. Đó chính là người mở đường Người mở đường Tinh Anh Người mở đường tinh anh Và đầy tài năng Được không nào? Chúng mình có Người mở đường tinh anh và đầy tài năng của triều đại văn học mới Đối với Nguyễn Minh Châu ấy Thì quan niệm của ông về việc cầm bút và viết văn Đó chính là Quá trình viết văn chính là chặng đường đi tìm kiếm những hạt ngọc ẩn giấu trong bề sâu tâm hồn con người. Được không ạ? Và Nguyễn Minh Châu ghi dấu ấn trong lòng độc giả với cái gì nhở? Với cái chặng đường sáng tác có thể chia ra thành hai phân đoạn, đó chính là trước và sau những năm 80 của thế kỷ 20. Được chưa nào? Trước và sau khi mà bước vào cái giai đoạn những năm 80 của thế kỷ 20 ấy thì ấn tượng của của Nguyễn Minh Châu đó chính là cái cảm hứng thế sự và triết học nhân sinh. Được không ạ? À? Cảm hứng thế sự. Cảm hứng thế sự và triết học nhân sinh. Lưu ý giúp chị nhá. Cảm hứng thế sự và triết học nhân sinh. Đây được coi là cái hành trình đầy nhọc nhằn của những nhân vật trong các sáng tác của Nguyễn Minh Châu khi trong thời điểm lúc bấy giờ nhà văn đang mải miết đi tìm vẻ đẹp của cuộc đời và không ngừng hoàn thiện nhân cách. Nguyễn Minh Châu cũng đã từng đưa ra một cái quan niệm rất đúng về việc cầm bút và viết văn. Đó là văn học và đời sống là những đường tròn đồng tâm và tâm điểm chính là con người, đúng không nào? Các bạn đều biết điều đấy đúng không? Thì đây là một trong số những cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý về tác giả Nguyễn Minh Châu. Chị tin chắc rằng là với cái phần hướng dẫn vừa rồi của chị ấy, thì các em cũng đã có thể viết được một cái đoạn văn rất là đầy đủ về Nguyễn Minh Châu rồi đúng không nào? Và chúng mình có thể sử dụng linh hoạt cho phần mở bài, phần thân bài hay là phần kết bài đều được nhá. Đây là ngữ liệu chị cung cấp cho các bạn. Còn lại cái việc mà các bạn sử dụng như thế nào thì đấy là cái việc linh hoạt của các em nha. Đồng ý không? Rồi, Chiếc thuyền ngoài xa thì được sáng tác trong hoàn cảnh nào nhỉ? Năm 1983 nhé. Được không ạ? Lưu ý giúp chị. Đây là năm ra đời truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa. Lúc đầu thì được in trong tập truyện Bến quê, nhưng mà sau đó thì đã được nhà văn dùng để đặt tên cho cả một tập truyện ngắn xuất bản vào năm 1987. Được không ạ? Dùng in trong dùng cái tên này để làm tên cho cái tập truyện ngắn đó luôn. Lưu ý giúp cho chị. Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng quay trở lại với cái khoảng thời gian năm 1983. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây là một cái thời điểm khá là đặc biệt trong lịch sử của đất nước ta thời điểm lúc bấy giờ. Bởi vì là thời điểm đó cũng là cái thời điểm mà cuộc kháng chiến chống Mỹ, chiến tranh chống Mỹ và tay sai đã kết thúc thắng lợi. Hai miền Nam Bắc đã được hòa bình và thống nhất. Đây cũng là thời điểm mà dường như là những cái ánh sáng và hào quang của chiến thắng đã tạm thời lùi lại một chút để nhường chỗ cho gì nhở muôn mặt của đời thường. Cũng vào thời điểm này thì dân tộc đang bước vào giai đoạn đổi mới, tất cả những mọi lĩnh vực đang tiến hành đổi mới. Thế nên cũng đòi hỏi là văn học cũng phải có một cái tiến trình đổi mới trong cái guồng quay của xã hội lúc bấy giờ. Chính vì thế mà Nguyễn Minh Châu cùng với rất là nhiều người nghệ sĩ khác đã thay đổi cái góc nhìn của mình. Bây giờ cái góc nhìn sẽ nhìn về những cái góc khuất của đời sống con người lao động, về cảm hứng thế sự, về triết học nhân sinh và trong hoàn cảnh đó thì chiếc thuyền ngoài xa đã ra đời. Được không ạ? À? Trong hoàn cảnh đó thì chiếc thuyền ngoài xa đã ra đời. Các bạn lưu ý giúp chị nhé. Khi tìm hiểu về cái tác phẩm này, các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị đến hai vấn đề quan trọng nhất. Vấn đề đầu tiên đó là nhân vật nghệ sĩ Phùng. Nhân vật nghệ sĩ Phùng với hai cái phát hiện đối lập. Hai phát hiện đối lập. Ok không nào? Thứ nhất đó là nhân vật nghệ sĩ Phùng với hai phát hiện đối lập nhé. Và cái thứ hai đó là hình ảnh, hình tượng người đàn bà hàng trài mang trong mình vẻ đẹp khuất lấp. Mang trong mình vẻ đẹp khuất lấp. Đồng ý không ạ? Đây là hai cái vấn đề chính mà các bạn cần phải lưu ý giúp chị. Cái thứ nhất đó là nghệ sĩ Phùng với hai phát hiện đối lập Và thứ hai là hình ảnh người đàn bà hàng trài với vẻ đẹp khuất lấp Thì cả hai cái vấn đề này hai cái vấn đề này các bạn có thể chủ động tìm lại phần phát trực tiếp của chị trong một số ngày gần đây thôi Chị đã từng hướng dẫn các bạn rất là chi tiết về hai vấn đề này rồi Thì các em sẽ chủ động xem lại nhá Ngày hôm nay chúng mình sẽ chỉ mang cái tính chất là tổng ôn để khái quát lại các cái phần kiến thức để các bạn định hình ra thôi Đồng ý chưa nào? Lưu ý giúp giúp cho chị là như vậy Rồi, chúng ta sẽ có tác phẩm tiếp theo Đó là rừng xà nu nào các bạn ơi, chúng mình có tác phẩm tiếp theo là rừng xà nu Và đương nhiên là khi tìm hiểu về rừng xà nu thì chúng ta sẽ phải nhớ ngay về tác giả của tác phẩm này Đó chính là Nguyễn Trung Thành Được không ạ? Tác giả chúng mình cần phải lưu ý tiếp theo Đó chính là Nguyễn Trung Thành Các bạn còn nhớ gì về tác giả Nguyễn Trung Thành không ạ? Có thể thấy rằng là Nguyễn Trung Thành là một nhà văn thuộc về mảnh đất Tây Nguyên Đúng không? Người ta nói rằng là đối với nhà thơ chế Lan Viên đã từng viết là Nhớ bản xương răng nhớ đèo mây phủ Nơi nào qua lòng lại chẳng yêu thương Khi ta ở chỉ là nơi đất ở Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn Thì đối với mỗi nhà văn ấy Khi mà họ đi qua mỗi cái miền đất ấy Thì những cái ấn tượng sâu đậm về miền đất đấy Luôn luôn để lại ở trong trái tim của họ Và đó cũng chính là cái nguồn cảm hứng để khơi gợi Để thúc đẩy họ Có thể làm gì ạ? À có cái cảm hứng và viết về cái mảnh đất này Thì đối với Nguyễn Trung Thành Không gian nghệ thuật để ông ấy đi về Chính là mảnh đất Tây Nguyên được không nào? Chính vì là viết rất nhiều về mảnh đất Tây Nguyên Thế nên giọng văn của Nguyễn Trung Thành luôn mang đậm trong đó âm hưởng sử thi Được không ạ? À? Mua luôn mang đậm trong đó là âm hưởng sử thi Và cái vấn đề mà Nguyễn Trung Thành thường đề cập tới trong những tác phẩm của mình Đó chính là chủ nghĩa anh hùng cách mạng được không ạ? À? Bằng việc là đi xây dựng những cá nhân anh hùng và đi xây dựng những tập thể anh hùng. Lưu ý giúp chị nhé. Xây dựng những cá nhân anh hùng và những tập thể anh hùng. Cụ thể ở đây, trong tác phẩm Rừng Xà Nu, các bạn cũng đã thấy là chúng ta có gì nhở? Cá nhân anh hùng ở đây chính là gì? Chính là tờ nú. Tập thể anh hùng ở đây chính là buôn làng Soman. Đúng không ạ? À? Và tác giả này thì luôn luôn đi nói về cái sức sống bất diệt, khả năng trỗi dậy vô tận của con người. Sức sống luôn được đề cao trong tác phẩm của ông. À, trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp thì chúng ta biết đến Nguyễn Trung Thành với bút danh lúc bấy giờ là Nguyên Ngọc cơ. Và chúng ta cũng nhớ rằng là có một cái tác phẩm cực kỳ nổi tiếng về người anh hùng núp của dân tộc Ba Na. Đó chính là Đất nước đứng lên. Nhưng mà nhiều bạn ở đây thì chắc là không nhớ đâu nhá thì sau đấy tiếp nối cái thành công của gì ạ à của một cái sử mong của một cái tác phẩm mang sử thi anh hùng như vậy thì Nguyễn Trung Thành lại tiếp tục viết gì nhở à Nguyễn Trung Thành lại tiếp tục viết rừng xà nu thế thì nói về hoàn cảnh của tác phẩm hoàn cảnh ra đời của tác phẩm rừng xà nu đi các bạn có thể thấy rằng tác phẩm này ra đời vào năm 1965 được không ạ à? Tác phẩm này ra đời vào năm 1965. Đây là thời điểm mà đế quốc Mỹ đang đổ quân ào ạt vào miền Nam Việt Nam. Đó là những năm đen tối, cách mạng miền Nam từ đấu tranh chính trị chuyển sang đấu tranh vũ trang. Lúc đầu thì chuyện này được đăng trên báo Văn nghệ quân giải phóng miền Trung Trung Bộ Nhưng mà sau này thì đã được in trong tập truyện ký Trên quê hương những anh hùng Điện Ngọc Được xuất bản vào năm 1969 các bạn nhé Rồi, trên quê hương những anh hùng Điện Ngọc Được không ạ? Trên quê hương những anh hùng Điện Ngọc Đồng ý không ạ? Lưu ý giúp chị nhá Lưu ý giúp chị À ok, rồi Còn lại nếu như hỏi chị là những cái vấn đề nào Là những cái vấn đề quan trọng nhất Ở trong tác phẩm Rừng Xà Nu của Nguyễn Trung Thành Thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải lưu ý tới các nhân vật Nhưng trước tiên chúng ta sẽ để ý đến hình tượng của cây xà nu trước Được không ạ? Thì ở trong hình tượng cây xà nu trước tiên là các bạn sẽ khái quát về cây xà nu Cái thứ hai các bạn sẽ nói về ý nghĩa Ở đây thì sẽ có nghĩa thực này và sau đó chúng mình sẽ trình bày về ý nghĩa biểu tượng giúp chị nhé Được không ạ? Trước tiên là nghĩa thực, sau đó là nghĩa biểu tượng cái vấn đề thứ hai, chúng ta sẽ quan tâm tới tuyến nhân vật ở trong truyện ngắn này. Thì đối với tuyến nhân vật trong truyện ngắn này các bạn sẽ nhớ tới tớ nú này, cụ mết này, đúng không ạ? Đây là hai nhân vật chính nhất. Sau đó mới đến các cái tuyến nhân vật đó là Zip này, Mai này, và bé hang Nhưng mà chị cũng nói luôn là ba cái nhân vật này cực kỳ ít hỏi vào Bởi vì ngữ liệu về cái nhân vật này quá ít Thế nên người ta sẽ chỉ thường trọng tâm vào tờ nú và vào cụ mết thôi Đấy thì đây là những cái vấn đề liên quan tới cái tác phẩm tiếp theo Tác phẩm truyện ngắn Rừng Xà Nu của Nguyễn Trung Thành Đồng ý chưa ạ? Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đến với cái tác phẩm cuối cùng nhá Đó là vở kịch, đó là trích đoạn kịch Hồn trương ba ra hàng thịt của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ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 từ một cái người nghệ sĩ chưa ai biết đến ngay lập tức quang lưu quang vũ đã trở thành một cái hiện tượng kịch của sân khấu kịch việt nam của sân khấu kịch việt nam lúc bấy giờ được không ạ à? thế thì chúng ta thấy rằng là nếu như mà nói về lưu quang vũ ấy thì chúng ta sẽ thấy lưu quang vũ lưu quang vũ vừa là gì nhở vừa là nhà thơ nhưng cũng đồng thời là nhà viết kịch nhá. Nhưng mà nếu như mà nói về vai trò nào được bạn đọc chú ý hơn thì nhà viết kịch là người ta sẽ biết đến Lưu Quang Vũ nhiều hơn. Được không ạ? À? Kịch và thơ của Lưu Quang Vũ luôn luôn cháy rực cái khát khao và niềm tin yêu cuộc sống. Cho dù là nhẹ nhàng lãng mạn, cho dù là gai góc cay đắng, nhưng sâu thẳm đằng sau vẫn là những cái giá trị triết lý nhân văn thiết thực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 Và chắc hẳn rằng là các bạn cũng sẽ nhớ đến cái lời nhận định mà nghệ sĩ Trí Trung đã từng viết, đã từng bộc bạch ở trong cái chương trình Ký ức vui vẻ. Thì nghệ sĩ Trí Trung có nói rằng là trước Vũ không có Vũ, sau Vũ càng không có Vũ. Và hình ảnh của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ sẽ còn sống mãi ở trong trái tim của mỗi người Việt Nam được không nào? Rồi, đấy là về tác giả Lưu Quang Vũ. Đây là một trong số những cái tác giả là một nhà viết kịch vĩ đại của nền văn học Việt Nam hiện đại đặc biệt trong khoảng thời gian những năm 80 của thế kỷ 20 các bạn nhé. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ thấy này, Hồn chương ba ra hàng thịt thì được viết vào năm 1981. Thế nhưng mà mãi đến năm 1984 thì cái tác phẩm kịch này mới được công chiếu Đúng không ạ? Đến năm 1984 thì mới được công chiếu. Đây là một trong số những vở kịch đặc sắc nhất của Lưu Quang Vũ, đã được công chiếu nhiều lần trên sân khấu trong và ngoài nước. Chuyện này thì được lấy từ một cái cốt truyện dân gian và đoạn trích này thì thuộc cảnh 7 và cộng với đoạn kết của vở kịch nhé. Được không? Ok chưa nào? Đây là cảnh 7 và đoạn kết của vở kịch Lưu ý giúp chị Khi tìm hiểu về hồn chương 3 ra hàng thịt của tác giả Lưu Quang Vũ Thì các bạn sẽ cần chú ý giúp cho chị đến những vấn đề sau Cái thứ nhất đó chính là cái cuộc đối thoại Của hồn chương 3 Với xác anh hàng thịt được không nào? Và cái thứ hai đó là cuộc đối thoại của hồn chương 3 với đế thích nhá. Từ đó để suy ra một cái triết lý cuối cùng, một cái mong muốn cuối cùng, đó chính là tôi muốn được là tôi toàn vẹn. Tức là bản thân mỗi con người phải giữa bên trong và bên ngoài giữa gì ạ bề ngoài và tâm hồn tính cách bên trong thì cần phải có cái sự thống nhất với nhau đồng ý chưa ạ các bạn ơi đây tất đây là tất cả những cái vấn đề mà chị vừa chia sẻ cùng với các em về cả nghị luận xã hội phương pháp và về cả nghị luận văn học với những cái tác phẩm mà các bạn đang cần phải ôn được chưa ạ như chị đã thông báo nhá Thì bây giờ các bạn có thể chủ động nhắn tin về cho admin fanpage học văn chị Hiên Để fanpage học văn chị Hiên sẽ dành tặng cho các bạn cái bộ đề cương ở trong phần này nhá Để các bạn có thể gì ạ? À? để có thể à, tặng cho các bạn cái bộ đề cương này Đồng ý không nào? nhá để tặng cho các bạn cái bộ đề cương này và hy vọng một điều rằng là với cái đề cương mà phan chị Hiên đã chuẩn bị cho các bạn thì các em có thể ôn thi thật là tốt và hoàn thành bài thi học kỳ 2 này của chúng mình thật là tốt nhá chị nhắc lại một lần nữa đó chính là gì ạ? Chị nhắc lại một lần nữa, đây không chỉ là kiến thức phục vụ cho kỳ thi học kỳ của các bạn Mà đây còn là những cái phần kiến thức mà chắc chắn các bạn cũng cần phải lưu ý để làm gì Các bạn cũng cần phải lưu ý để chúng mình có thể ôn thi Trung học Phổ thông Quốc gia nữa đấy Đồng ý chưa nào? Rồi, Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá Cảm ơn các em rất là nhiều Còn bây giờ thì chị hẹn gặp lại các bạn trong buổi phát trực tiếp tiếp theo Hãy nhớ là có hai phần Phần 1 là cái phần mà mà tự nhiên mạng đang bị lát Nên là chị dừng lại đấy nhá Thế nên các em sẽ chú ý nhá, Đồng ý không? Hẹn gặp lại các bạn ở buổi tới Chị em mình sẽ lại tiếp tục chia sẻ với những cái, các phần kiến thức văn học nha Ok không nào? Rồi, bye bye Chúc các bạn buổi chiều vui vẻ nhá Bye bye